trời nó vứt cả tiền măng vào luôn á ờ, con tiền mang tiền đồ rất là nhiều tiền luôn á toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá ah, A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayo Xin chào các bạn, hôm nay mình à, đang à, đang ở Nhật và đang ở chỗ Jingumae và đây là mùng 1 Tết ở Nhật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái Tết ở Nhật như thế nào nha. Mình sẽ vào chùa ở Jingumae để giới thiệu cho mọi người thấy. Ở đây có rất nhiều quán ăn mọi người. tí nữa tí nữa mình vô chùa xong rồi coi kìa à, món này là món bạch tuộc bạch tuộc bạch tuộc ăn này là sao takoyaki bỏ bạch tuộc trong um, cái bột này đồ đông đá kia đây chục tầm bột nướng Đắt lắm. mực nướng Canh gáo Vào đầu năm mới thì người Nhật sẽ đến các đền thần để sẽ rửa tay tại các ờ, khu vực ờ, có nước này ở ở Nhật để để rửa tại những ờ, dơ bẩn của tâm hồn đây là phong tục của họ trước khi vào đền đền Bú luôn ở đây xúc miệng rồi cũng uống đâu không uống đâu có ngầm xong rồi xúc thôi ngậm nhả ra rửa đen Ruột bỏ những tâm hồn nha, bớt nói nhiều nha Uống đi <laughs> Lấy là chồng nha bớt ế Không Anh anh không có rửa ô ế Ô, anh không có ô ế mà anh không rửa Anh phải rửa đi, đi chùa tôi phải làm Lần trước ít nhiều anh có Anh, anh sang bên kia Cổ qua năm mới ờ. thành công hơn Anh rửa để sang năm anh bớt ế Đấy, bớt ế lại, sẽ bớt ế lại nha Kém duyên, cố gắng kiếm được cô vợ xinh đẹp đó, giờ là anh buộc bỏ tấm hồn rồi đó là sạch sẽ đó qua năm mới bắt đầu sang năm mới sẽ thằng này đây là thắng thắng áo ngơ biệt danh là hip mỗi tội là rửa tay rất là nhiều Nhưng chắc là chứng tỏ là năm cũ anh ta rất là ôi ấy bận có khi mà người Nhật họ qua những cái cổng ở đây ở đây có sẽ có rất nhiều cổng thì đi qua đây thì họ sẽ cúi chào cổng mọi người đó họ sẽ cúi chào đó ấy họ họ phải cúi chào đó họ cúi chào họ đã cúi chào xung quanh đây rất nhiều cảnh sát là đang ờ, điều chỉnh mọi người lại khi mà người Nhật tới đây thì họ sẽ tới đây họ mua những cái Ờ, lời ờ, ước nguyện mà mà họ muốn để họ trên đây có rất nhiều ờ, loại mọi người thì họ mong muốn về sức khỏe hay là muốn muốn về học hành hay muốn về muốn về về sự thành đạt sự chiến thắng thì hoặc là thi cử thì họ sẽ chọn những cái à, cái miếng giấy trên đây và họ đem về nhà để họ bỏ vào nhà thì họ cầu nguyện cho một năm mới thì nhiều nhiều điều à, may mắn và được như ước nguyện thì rất nhiều người Nhật họ tới đây họ mua những cái những tờ giấy ước nguyện này đem về trên những cái cái mũi tên kia thì có gắn những con chuột năm nay là con chuột nên sẽ gắn những cái hình chuột hiện tại bọn mình đang đến ờ, một ờ, chỗ để lấy xăm đầu năm thì người Nhật họ cũng sẽ có những ờ, xăm để mình lấy những may mắn đầu năm thì đây còn khi mình sẽ lắc đó nó sẽ sẽ gửi cho 200 yên và mình sẽ lấy những số và báo thông báo số cho người ta bây giờ bọn mình sẽ lấy xăm đây はいどうぞ28番28番ですどうぞお待たせしました số mấy à lực lực lại hả mình lực lại cho mình lắc hả số 15 Dũng Dũng cầm Dũng Cả. 5 Hồi vừa rồi là em này đã bóc được quẻ tốt nhất mọi người đó là quẻ đại à, cát à, đây là cái người cái cái người quan trọng đó cái người quan trọng đã, đã sắp đến rồi rất đã đến sắp đến rất nhanh dạ, rồi nè. chờ đợi hạn huy trộm cắp này à. à. và chuyến đi sắp tới qua bị mất nó dịch thế à, em này à, bóc được tiểu cát à, người yêu thì có vẻ hơi chậm tí hả đến nhưng hơi chậm tí đúng không trong chờ người yêu thôi còn à, gặp trở ngại về mức mức trộn nha cẩn thận nha còn mình bóc còn được à, mình, à, mình hay mình bóc được à, vé thứ tư quẻ tốt thứ tư là quẻ cát đó là à, cái người mong đợi thì đang người gặp trở ngại và họ và người mong đợi sẽ mình thì không cầu tình duyên mình chỉ cầu tiền bạc thôi năm nay mình gặp sẽ trở ngại còn bé này nó ra cũng vẫn người mong đợi cũng ra để, để gặp trở ngại nhưng mà tuy là là có một chồng hai con rồi nhưng vẫn cầu tình duyên không sao đâu người mới này có nhiều khổ cực này nếu mà có nỗ lực thì sẽ không thành công mà không sau khi người ta lấy được quẻ thì người ta sẽ cột đây mọi người em có cột vô đây không em không vẻ đẹp không quẻ số mới có vẻ thôi cái nào mình em là ngon nhất mà mình quẻ xấu thì mình có thể cột đây còn những quẻ tốt nào thì có thể đem về để là làm bùa may mắn cho mình đại cát nha đại cát đấy đại lợi <laughs> hiện tại người Việt Nam họ đang bất ờ, nào may mắn mình cứ quay đi mình ta nói rồi, rất nhiều người đang à, ném tiền dưới kia ném tiền để cầu may mắn mọi người dưới đây họ dục rất là à, ném rất là nhiều tiền lên nè Thank you nó vứt cả tiền măng vào lớn ờ, có tiền măng tiền đồ rất là nhiều tiền luôn á rất nhiều người đánh án rồi nhiều số tiền tiền giấy và tiền số tiền lớn luôn á đây là món ờ, mực nướng ăn không ăn ăn, ăn đi nếu mà ăn thì ăn xiên bên này này xiên vâng. mua hai xiên thôi mua hai xiên bây giờ đó mỗi đứa một xiên một mờ xiên không mình lấy những cái này là mỗi người ăn một cái được cái này nó dính gì luôn cái này nó cắt rồi này ít nữa ừ cắt rồi mỗi ăn nếu sao ít ra mười hai xiên hai xiên cái này một nướng mọi người khá à. ngon luôn cái này nó cắt rồi kim mấy cái này rồi Đồ ăn hai tí cho ăn khác Hai khác đi, để ăn tí nữa ăn khác Cái này ăn rồi ở dọc hai bên đường ở đền thần này là rất nhiều quán quán ăn đi ra ngoài kia ra đi <laughs> <laughs> ngon lắm mọi người ăn trước em ai em ai ngon không Phút cá chửi được không? Phút cá chữ Đây Đây là cái món ờ, bạch tuộc ờ, nướng ờ, nhồi bột mọi người Ở Nhật thì cái này rất là nhiều はいありがとうございますđây này cầm này cầm đây thắng ơi quên sệ đúng thằng đi bên trong người ta sẽ người ta sẽ nhồi nóng á nóng lắm đấy trong bên trong người ta bỏ bà tù trong á <laughs> ngon quá ừ. dũng cái nào cũng cảm nhận dũng cái nào cũng cảm nhận cảm nhận nóng nóng ôi ôi vô nóng nóng không nóng không nóng <laughs> thấy bà à. dạ, ngậm lại ngậm lại ngậm lại ngậm giữ lại giữ lại vậy thằng vũ cái nào đi Dũng cái nào cũng làm như những cú ra với cắn một thôi nóng một cái chắc luôn đấy khá nóng á mẹ. mẹ ơi sao nóng hả à? nóng như vậy mà tôi cả cá bằng <laughs> ghê thật chứ <laughs> điếng mặt luôn á bột rồi cảm anh cũng cầm đẹp đẹp là bánh bao nha em em em bắt rồi nha nào du du anh anh bung ra anh bung rồi nó ngon đấy trong là nhân à, thịt heo mọi người cũng tương tự Việt Nam á nó không có hành ừ. ở trong có bùng dĩ nhưng mà Việt Nam à, được làm những chất à, tốt hơn ngon hơn ở trong này không có trứng cút đây có hành tây nè ngon em ngon hả có hành tây có là khách đúng rồi đây là món gì con kem hả kem cuộn hả kem cuộn Sinanong ba ito ko si Maso? hết hồn quá nghe hết hồn đọc đi này. Okashi Okashi. Krista này友達ね仲いいね仲いいよ ở ờ, trong có túi bỏ vào thật bánh quá đơn giản luôn quá đơn giản <laughs> bỏ vài <laughs> lát dâu với ờ, một ít ờ, chuối ờ chuối kem và sô cô la thế là thành nó ngon vừa rồi mình đã giới thiệu à, người Nhật à, đi Tết đầu năm á thì à, đây là cái cái chùa ở Jingu Mae thì là mình quay những cảnh mà người Nhật họ làm sau khi mà họ đến chùa này thì cảm ơn mọi người xem video hãy like và subscribe kênh của mình nha tạm biệt hẹn lại ở những video tiếp theo nha nhớ like subscribe và đăng ký kênh